Ai chửi mắng thì ta giả điếc Đợi cho người hết giận ta khuyên Chữ những quà ta để đầu tiên Thì đâu có mang câu thù oan Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng Chữ từ bi ta diệt nó liền sự oán thù đáp lại chữ hiền Thì thù oán tiêu tan mất hết Chữ bạn tác giàu cho đến chết Cũng kêu sơn gắn chặt mới là Bước ra đường ăn nói thiệt thà Dầu không khéo cũng là giả dài Nếu tranh đường ác ta bị hại Thêm xa cơ lại bị xích xiền Vì đời nay chúng nó dụng tiền Ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa Theo học đạo mặt ai mai mìa Ta cũng đừng gây gỗ với người à, Được mấy điều thì đáng giảng mời Thiết hiền đức có ai mắng chửi Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi Ngài nói rằng cách viết tại mày Thuận với hòa hay ghét với rầy Cũng cái lưỡi làm thầy các việc Phải kim cách đặng ta trừ tuyệt Lấy tâm thần làm chủ mới màu cũng chẳng nên theo tánh võ hầu Thấy chẳng nói mà nhân mà nhường hãy liệu sức chớ nên noi bướng dầu biết chi liệu lượng mà làm điên khùng này chẳng có nói xàm nói những chuyện từ bi bác ai nếu bổn đạo còn ai làm sai coi kể này mình sửa lấy mình Ta không tranh mà cũng không cần Cho ba tánh dèm pha thỏa chi Ai làm phước in ra mà thấy